không phải một người đâu móc ngoặc với nhau từ bí thư tỉnh ủy cho đến chủ tịch tỉnh cho đến cán bộ cấp cấp mà còn móc với cả những ông nào trên trung ương nữa. nhưng mà giờ các đồng chí đã biết là thi hành kỷ luật rồi lúc đầu có nhận đâu mà đưa ra với tất cả bằng chứng rồi xuống gặp gỡ ở dưới tổ chức đảng ở đấy cuối cùng ra là phải nhận hết kết quả là mới đây nhất rồi, nghị trung ương mới họp cách đây mấy ngày kỷ luật đến mức cao nhất rồi